anh có biết võ không anh nhờ biết được ờ chút ít thôi bạn ơi anh có súng còn gì võ em <laughs> em lùn lắm cho nên em thích người cao cơ à, cao mét ờ, bảy tám à rồi ok mời bạn nữ ra sân khấu mời bạn nam à, mời em gái giới thiệu về mình trước dạ lần đầu tiên thì cho em gửi lời chào tới anh quỳnh linh chị cát tường và đặc biệt là các bạn khán giả với một nửa bên kia nha <laughs> Em tên là Mỹ Phượng, em 26 tuổi và em đến từ Đồng Nai Phượng đang làm việc gì Phượng? Dạ, em đang làm kế toán văn phòng ạ, à, ở Nhân Trạch, Đồng Nai chị Rồi, mời bạn trai giới thiệu Xin chào anh à, Quỳnh Ninh, chị Cát Tường và bạn à, cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay Em xin à, tự giới thiệu, em tên là Đồng Văn Tân Hôm nay em 26 tuổi Quê em ở Hải Dương và hiện tại em đang công tác ở đơn vị ở ờ, Xuân Độc Đồng Nai. Công việc cụ thể của em là gì em? Hiện giờ em đang là trợ lý quân khí. Em là quản lý về vũ khí đạn ờ, của trung đoàn. Có bom không? Bom. Không, đơn vị. Bên đây bạn gái sợ được kìa. Đơn vị em bộ binh thì đạn đạn loại nhỏ đấy. Thằng nhỏ thì chứ nổ vừa vừa đúng không? Dạ dạ. anh ơi, bữa nào anh cho em xem cái hình viên đạn thử xem anh nhá ừ, cái đấy thì bình thường bạn ơi đạn thì à, mình quản lý cả một kho rất là nhiều ô vậy hả anh em à, cảm nhận như thế nào nếu mà bạn trai làm trong quân đội À, thực sự em nói thật là em rất là thích các anh mà bên quân đội cũng như công an an ninh thực sự là vậy tự nhiên nó nhìn vô anh mấy anh tự nhiên mình cảm thấy mình được bảo vệ vậy đó à, anh ơi anh có biết võ không anh nhờ cũng không biết nhiều biết được uh, chút ít thôi bạn ơi anh có súng còn gì võ thôi <laughs> vậy là bảo vệ em được rồi đó điểm mạnh điểm yếu của mình là gì có thể là em thì một phần là thiên về truyền thống và hiện đại truyền thống thì ở đây thì em vẫn giữ những cái nề nếp của gia đình của mình phụ nữ thì em muốn là mình hoàn thiện hơn về cái công dung ngôn hạnh của người phụ nữ việt nam còn hiện đại thì tất nhiên em vẫn theo những cái chủ nghĩa giống như là tự do bình đẳng nam nữ nhược điểm em tự nhận em là một người à, rất là khó tính và sống theo cái khuôn khổ của mình chẳng hạn em không bao giờ mặc những cái bộ cánh nó sexy <laughs> đi ra ngoài chẳng hạn ha trong gia đình thì em vẫn bắt em gái em phải theo nề nếp ví dụ ăn cơm là phải mời em ví dụ em gái mà không mời em mời mẹ ăn cơm mà dám ăn cơm trước là thế nào cũng bị phạt <laughs> sau khi nghe cô gái thì chia sẻ điểm mạnh điểm yếu của mình thì em cảm thấy như thế nào thực sự những cái vấn đề đấy nó không không phải nó có gì cái nó quá đáng quá cái thế mạnh thế yếu của em là thế nào em thì cũng biết chơi thể thao tính cũng ờ, vui vẻ hòa đồng cũng ờ, dễ gần với mọi người có một số người khi mà mới gặp em thì nhận xét là thấy ghét em á sau khi họ tiếp xúc một hai ba lần ấy thì họ lại nghĩ ngược lại ủa đâu gì ghét nhỉ em không em không biết được hay mặt em ngầu quá đúng không mặt em ra ngoài đường đã ờ, nhận xét em ba mấy tuổi không ừ. bị già trước tuổi đó hả dạ dạ điểm yếu em là gì bạn gái có thích con trai hút thuốc không dạ không thực em có thuốc nghe cái từ muốn bỏ thuốc liền dạ không anh ơi anh cho em hỏi xíu một ngày anh hút mấy gói thuốc á năm sáu điếu bạn ơi anh có thể bỏ thuốc được không nếu mà sau này mình uh, tiến tới mình uh, có tình cảm tiến tới với nhau được thì thì nhất trí là mình sẽ nghe theo này của bạn dạ anh hứa đó nha hứa thôi em ơi chị cũng nhiều người hứa vậy lắm rồi không ai làm càng ngày hút nhiều hơn rồi em sẽ em sẽ bày anh cách mẫu thuốc nhé còn cái gì nữa không nè mẫu người đâu ngoài cái hút ừ. thuốc đó ra anh linh kiểm tra giúp em nha anh đó tóc đừng có kiểu kiểu cách bây giờ á mấy bạn nam hay bây giờ hay sợn sợn như này nè là không thích tóc là giống như kiểu anh quỳnh linh thôi em lùn lắm cho nên em thích người cao cơ dạ con mét ờ, bảy tám à rồi ok em thích các bạn nam phải à, đen đen một tí cao và tròn tròn thường thường cao là ốm mình uh, cao cao mét bảy tám mà nặng à, tám mươi hai kg là có mập không bạn à được được được như vậy là được, được. <laughs> ok nãy giờ đưa ra ok hết rồi đó dạ. còn gì nữa không chỉ có thuốc là chưa ok thôi còn về tính cách là một người biết tôn trọng lời nói tức là trước khi nói ra cái gì thì mình phải suy nghĩ yên tâm quân đội mấy cái này là nó chắc lắm em phát ngôn là phải xin ý kiến đàng hoàng <laughs> vậy là ok rồi em chỉ cần như vậy thôi vậy à đúng, không dạ còn bạn trai bạn yêu cầu gì bên đàn gái nói xem bên kia có đáp ứng được không như lúc đầu phượng ra có chia sẻ thì là phượng là một con là một người theo cái trường phái là truyền thống ấy, thì là em cũng rất là thích nếu mà cao được ờ, từ mét năm bảy trở lên thì tốt năm bảy trở lên bao nhiêu bạn ơi bạn cao mét bao nhiêu dạ cái này em nghĩ là em làm được tại vì ví dụ à, như em lùn thì em có thể mang giày cao gót được <laughs> không sao về tính cách thì là dễ gần hiền về công việc thì là như phần chia sẻ là em cảm thấy là tốt rồi <laughs> được rồi có cái điều gì mà bạn không thích không không thích ở người bạn gái nữa không em không thích là có hình xăm xăm có chút xíu à xăm trái tim ngay đây nè không nếu mà xăm đó lộ quá đây à có nghĩa là xăm mà một mình em thấy thì được mà nếu lộ ra ngoài người khác thấy thì không được nhìn mà quýu quýu tay chân dữ vậy trời ơi xè xè xè bằng tay ra coi rồi cái móng cái đó để làm chi dài vậy đó có tí à để khều khều mấy cái chốt lựu đạn đó <laughs> mình có cái tật xấu gì nãy giờ mình chưa khai ra không có nhậu không à, có nhậu có u nãy em không có hỏi vụ nhậu vậy là em em chịu nhậu hả anh nhậu ở cái mức độ nào anh cái xích nhậu là mấy chai xỉn tám chai thôi đó thuốc là bốn điếu nhậu là tám chai ok khi nào đi nhậu thì cho em đi cùng tại vì em sẽ hạn chế anh nhậu được không em không? em cũng không gọi là đặt nặng vấn đề đó có bạn đi cùng là vui rồi bây giờ người ta đã là một sĩ quan chuyên nghiệp rồi ôi chào dạ, gái em chào anh giọng nói ờ, thật sự là ấn tượng với anh nãy giờ đấy dạ vấn đề bây giờ cái cái quãng đường để hẹn hò với nhau đó đồng nai nhưng, nhưng mà, chỗ nào anh anh ở đoạn chỗ nào anh nhờ ừ, xuân độc bạn ơi hơi hơi hơi xa đúng không đúng rồi nhưng mà em nghĩ vậy nè nếu như mà thực sự mình đã nghĩ tới cho nhau thì khi thời gian không khoảng cách không là gì cả em không đòi hỏi là anh ngày nào cũng gặp em đâu yên tâm đi một tháng chúng ta có thể gặp nhau một lần rồi ví dụ như cuối tuần hoặc là buổi tối chúng ta dành thời gian nói chuyện điện thoại cho nhau phải làm cho nhau biết được rằng ờ thực sự là mình cũng có nghĩ về người bên kia là được tuyệt vời rất là chính chắn anh nói với em nghe nha cô gái bên đó có đầy đủ phẩm chất là gọi là làm người vợ người mẹ có thể giải quyết bất kỳ tình huống nào tốt bây giờ mình à, hỏi ý kiến người thân nha nãy giờ người thân đã nghe tất cả mọi à, cái à, câu chuyện của hai bạn rồi hôm nay em đi với ai dạ em đi cùng với là em gái của em em ruột đó hả dạ em à, em mà ăn cơm là phải mời chị đó đúng không dạ chào dạ. em dạ em chào chị Cát Tường chào anh Quỳnh Linh à, chào anh Tân chào tất cả mọi người chào các anh quân nhân nè à chị hai em á nãy giờ là nói cái tiêu chí đó là cả buổi tối là mẹ em và chị hai em soạn với nhau rồi á <laughs> tám mươi phần trăm là có mẹ em trong đó rồi đó <laughs> nhưng mà tại hôm nay mẹ em đau chân á nên thành ra không đi được nên về phía anh tâm thì em ờ, em chỉ lo ngại một ờ, cái là em chỉ sợ anh là một người quá nguyên tắc không biết là ví dụ như là chị hai em ờ, có một cái điều gì đó không đúng á thì không biết là anh có <laughs> có xử sự một cách ờ, nhẹ dịu hay là giờ muốn dạ. sử dụng súng đạn hay là <laughs> xét về mặt bản lĩnh bây giờ nha là anh thấy chị hai em trên cơ đấy không có đâu anh trên không cơ có đấy <laughs> không có đâu. đối với anh ấy nguyên tắc là trong công việc thôi còn là ờ, khi mà về cuộc sống gia đình ấy thì mình tôn trọng mình ờ, đóng góp ý kiến cho nhau chứ không có quá đặt một cái gì đó anh không phải là người gia trưởng dạ cảm ơn anh ra mắt chị hai em là chị hai ưng ấy nhưng mà đến về nhà là anh phải nói chung là dùng trăm phương ngàn kế nói chung là anh phải họp bàn với em trước <laughs> trời ơi dạ. em vợ dễ thương dễ dạ, sợ dễ thương quá rồi bây giờ mình à, nghe ý kiến bên à, đồng chí à, quân đội như thế nào chào anh uh, quyền linh chào à, chị cát tường chào uh, tất cả quý vị và chào em dâu em dâu luôn trước hết thì nói luôn để bé biết anh tân nói riêng và những người quân nhân như ờ, bọn anh nói chung ấy không phải chỉ có gươm và súng mà trong tâm hồn còn có cả nhạc và thơ à. hay quá gia trưởng thì chắc chắn không có đối với lại ờ, em dâu ấy thì em yên tâm trước hết anh muốn nói em này em muốn xem đạn của tân cũng được Đấy. nhưng mà đừng nhìn tân bằng con mắt hình viên đạn mà hãy nhìn tân bằng con mắt của hình trái tim đối với tân ấy thì súng dài có súng ngắn có đạn to có đạn nhỏ có còn về con người thì anh nghĩ là chuẩn anh là anh duyệt rồi dạ. đấy còn chú thì phải cố gắng nhìn cái là phải phải phải ấy ngay phải phải phải khắc phục cái khuyết điểm của mình ngay dạ. tuyệt vời xin cảm ơn chương tiêu chuẩn là đã đủ bây giờ chị xem nhịp đập của trái tim như thế nào cái màn lên dạ em cảm ơn anh dạ trong quân đội là chào như thế này đúng không à vậy hả bữa nào bày em nhé <laughs> em nói thật nhé bó hoa này em rất là thích đây là lần đầu tiên em nhận hoa hồng em khó tính mà cho nên hoa là phải hoa màu đỏ và phải bó là tròn như thế này em mới thích uhm, <laughs> cho em hỏi nhé hồi nãy là anh có nghe em chia sẻ về những cái vấn đề hồi nãy ấy thì anh thấy em đạp tiêu chuẩn của anh chưa khi mà mình được ờ, gặp trực tiếp bạn đây thì ờ, anh, anh với em, đi. mình với bạn nào đây hết á <laughs> vâng. khi mà anh được gặp ờ, trực tiếp em ở đây á như này thì anh nhất trí trăm phần trăm cho em hỏi là anh ở như vậy thì có khi nào anh nghĩ tới cái chuyện sẽ lập nghiệp ở ngoài kia không ngoài bắc à ờ à, đúng rồi đó như nhà anh thì cũng có mỗi hai bố mẹ ở ngoài quê thôi cái đặc biệt mà do bản thân anh nếu mà anh làm việc trong này thì mình sẽ bố mẹ sẽ vào đây cùng ở cùng chứ ừ. bố mẹ cũng không bắt ép là mình phải về ngoài kia dạ dạ em đặt ra một cái chuyện như thế này anh nên giải quyết như thế nào tức là chúng ta đến với nhau sinh con hai đứa đầu mất con gái mất tiêu rồi à. mẹ anh muốn thêm một người cháu nữa muốn sinh con trai thì anh giải quyết chuyện đó như thế nào nếu mà hai gái thì cũng có một cái gì đó nó hơi buồn thật bởi vì mình là sao buồn dạ bởi vì em là trưởng ờ, anh Quỳnh ninh anh cũng là trưởng nè cũng hai đứa con gái nè vui như tết à, tức là ừ, hơi buồn một tí thôi anh còn lại thì em cũng không quan trọng là cứ nhất thiết mà phải có con trai trai gái vì cũng còn mình nếu mình có một chút xíu buồn thì ờ, đôi khi vợ mình không được vui dạ. mà vợ không vui thì cả gia đình cũng không vui đúng không trai gái là do mình chứ bộ coi lại súng đạn mình đi chứ tự nhiên đổ thừa con gái vậy em nói thật chuyện nam nữ con trai con gái là do <laughs> anh chứ không phải do em trong khi anh buồn thì em lại lo thực sự nếu trường hợp đó xảy ra thì sao anh buồn thì sao và lúc đó tự nhiên em cảm thấy em là người có lỗi như anh cũng đã nói thì à, cũng có một cái gì đấy nó hơi buồn thôi nhưng mà nó không quan trọng trong gia đình đó ví dụ như anh có một cái quyết định nào đó thì anh thường hỏi ý kiến của ai trong gia đình thì nếu mà khi anh có quyết định anh sẽ hỏi ý kiến của mẹ chẳng hạn như mẹ anh ờ, chê em chẳng hạn đi ví dụ là vậy thì sao ạ à? à, thực sự là mình hỏi là để xem ờ, cái ờ, ý kiến của mẹ là thôi còn quyết định là do bản thân mình mà em mẹ anh chê em nhưng mà sống với lại anh sau này là em sẽ sống lâu hơn chứ không phải là mẹ có thể thay quyết định của anh để kiếm được một người vợ cho anh được quan trọng là cái tình cảm của anh đối với em thôi chứ không phải là tình cảm mẹ đối với em theo anh nghĩ là như vậy suy nghĩ cho kỹ bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn chuẩn bị những khoảnh khắc này tất cả mọi người đều cũng lo lắng và căng thẳng như những nhịp tim đang đập vậy một 2 3 Hết thời gian Chúng tôi à, cũng muốn thử cái tình cảm bạn gái thế nào Chưa cho nắm mà nắm lẹ dữ rồi trời Đấy. Đây chiếc vé xem phim chúng ta có thể xem phim để tìm hiểu về nhau à, Với hệ thống rạp Cinebox 212 để chiến thắng ở đây quà tặng dành cho hai bạn à, Quà tặng từ Viettel là một chiếc điện thoại Được kết nối 4G trị giá 2 triệu 2 Và được cài sẵn ứng dụng của Mocha Và khi sử dụng Mocha thì hai bạn có thể chat, gọi điện Và đặc biệt là nghe nhạc và xem phim cùng nhau rất là thú vị Hai bạn nhớ liên lạc với nhau nhé Nắm tay nhau nào, nắm tay nhau nha. Đừng rời xa nhau nhé Em gái dễ thương lắm đấy Hãy giữ thật chặt, nắm tay thật chặt, đừng buông Nắm tay em thật chặt Giữ tay em thật lâu